Hello, xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video bên Work nha. Thì xin chúc tất cả các bạn có ngày thật là tốt lành. Thì tiếp theo trong cái video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn một số hình ảnh cũng như là thông tin liên quan tới một cái vấn đề là gia đình này đã đi du lịch tại cái thành phố Đà Lạt và đã đồng thuận trao đổi bi để lấy các cái dịch vụ tại cái à, khách sạn này. Và vài hôm trước mình có giới thiệu cho tất cả các bạn một cái đoạn video là một cái khách sạn ở địa chỉ 34 Bùi Thị Xuân, phường 2 thành phố Đà Lạt có đồng thuận trao đổi à, dịch vụ để mà lấy bi thì hôm nay có một cái gia đình đã đến đây và đã có một cái đoạn video trải nghiệm về tại cái khách sạn này thì sau đây mình sẽ cập nhật cái đoạn video này cả gia đình đi trải nghiệm à, một cái khách sạn tại Đà Lạt này cho tất cả các bạn cùng biết và tham khảo nhé và đây là cái đoạn video mà cả gia đình đã đi trải nghiệm tại cái khách sạn Đà Lạt này và gia đình này đã quay video và chia sẻ lại nè thì các bạn nhìn nó thấy không cái view cũng khá là đẹp thì sau đây mình sẽ cho tất cả bạn nghe một đoạn cái chị này nói nha Hello mọi ờ, hôm nay ờ, mình dẫn mẹ với lại con và cháu đi chơi đó khách sạn này là thanh toán bằng bi nha Nó. giá đồng thuận là giá đồng thuận hiện tại là 314 đô một bi đó quá tuyệt vời có nghĩa là hiện tại bây giờ đồng bi ở khách sạn này đang đồng thuận là 7 triệu một đồng đó các bạn nghe không này là chỉ tốn có 0,15 à, pin thôi nha mọi người wow đi chơi chồng ơi không có tiền <laughs> thì à, đây là một số cái hình ảnh quá tuyệt vời phải không à, tất cả các bạn thì trong thời gian này tất cả các bạn nào mà có cái chuyến đi Đà Lạt thì các bạn hãy tới cái địa chỉ này để cái mà các bạn có thể là trải nghiệm và cùng chia sẻ đến cộng đồng và tiếp theo mình muốn giới thiệu cho tất cả bạn một cái con app đào hoàn toàn miễn phí giống như là thằng Bee Network và con app này có tên là ETH Minim nhé thì à, cái con app này nó cũng mới ra đời thôi nhưng mà nó cũng đã gây ra một cái cơn sốt rất là lớn thì à, cái lượt người à, tham gia vào nó cũng rất là nhiều rồi nha tất cả các bạn thì sau đây mình sẽ giới thiệu sơ cho tất cả các bạn thì các bạn nào mà cảm thấy mình thích hợp cũng như là tin tưởng thì các bạn cứ đăng ký và đào thôi cũng giống như là những ngày đầu cái đồng bên network thì ai tin tưởng thì họ sẽ khai thác cho đến ngày hôm nay thì ở một cái giai đoạn đầu thì có rất là nhiều cái lời chỉ trích cũng như là rất là nhiều người nói ra nói vào thì miễn sao các bạn tin tưởng thì các bạn đăng ký và đào và bản thân mình đã tin thì mình cứ đăng ký và đào thế thôi thì sau đây mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn nhé thì khi mà các bạn đăng ký các bạn hãy xuống cái phần mô tả có cái video hướng dẫn đăng ký thì các bạn nhấp vào đó và các bạn xem để mà đăng ký thì còn cái phần này mình sẽ giới thiệu sơ cho tất cả bạn hiểu về cái con này chút thôi thì đây là một cái màn hình chính của nó nè thì mình cũng mới đăng ký vào đầu ngày hôm qua thì khi các bạn đăng ký xong thì các bạn hàng ngày các bạn vào nhấp cái chỗ mũi tên này thì nó chạy nè các bạn thấy không thì qua 24 giờ các bạn vẫn nhấp đào thôi thì đây là cái tỷ lệ tốc độ đào thì cũng mình mới đăng ký ngày hôm qua và mình cũng mời được một số bạn bè nên cái tỷ lệ đào nó tăng lên còn khi mà các bạn vừa mới đăng ký là các bạn cộng 7 nha tốc độ đào cũng khá là cao còn đây là cái à, số lượng coi và có một cái điều à, khá là thú vị mình muốn cho tất cả bạn xem nè thì các bạn vào cái chữ à, mi wallet nè đó thì đây họ để nè thì đây là số coi của mình nha còn đây là họ để là khi mà các bạn đạt được cái min này thì các bạn rút bằng một 100 ngàn cái đồng này thì tương đương với bằng 1 ETH và cái min rút là các bạn sẽ rút 1,5 ETH nhé và ở dưới đây là các bạn nhập vào địa chỉ ví và số lượng rút thì họ nói là cái tới ngày 3 tháng 3 năm 2023 là tất cả cộng đồng sẽ được rút đầu tiên thì ờ, có thể là một năm sau nhưng mà các bạn tin thì các bạn cứ đào thôi thì một năm sau thì ờ, đây là ngày đầu tiên thì cái app này họ đang trong cái quá trình ờ, phát triển thì các bạn cũng biết á, thì hiện tại những cái cơ chế mà khai thác á, như là những cái con máy mà khủng gọi là trâu đào à, Bitcoin nè trâu đào ETH thì nó tốn rất là nhiều à, cái à, điện năng thì cái này nó ra đời á, là nó nhằm xóa bỏ cái chế độ cũ đó đi thì các bạn thường xuyên mà theo dõi những cái tin tức cộng đồng ấy, thì trong những ngày vừa qua thì cái tin này rất là đáng buồn đối với những người nào mà đầu tư vào các cái máy móc rất là nhiều tiền thì có thể nói là sau này họ sẽ bỏ những cái vấn đề đó thì họ ra đời những cái app này thì để à, đào và khai thác tương tự giống như cái thằng Bitwork chúng ta đang khai thác như vậy thì giảm được rất là nhiều về cái điện năng thì ai ai cũng có thể khai thác trên cái à, điện thoại được đó các bạn thấy không thì à, mình giới thiệu sơ cho tất cả bạn hiểu về một chút về cái này thôi thì các bạn nào mà muốn đăng ký để mà khai thác thì các bạn xuống phần mô tả mình để cái đường link video hướng dẫn đăng ký ở dưới đây thì các bạn nhấp vào xem và đăng ký thì ờ, cứ miễn phí thì các bạn cứ ờ, đăng ký và khai thác thôi nó cũng không mắc gì của chúng ta giống như là Binetwork chúng ta theo đuổi bao năm qua thì bây giờ nó cũng có một cái trái ngọt rồi thì các bạn xem video cảm thấy thông tin mình chia sẻ hữu ích các bạn cũng đừng quên like nè cũng như là đăng ký kênh và cái chuông thông báo lên để đón theo dõi những video mới của mình nhé